này mi mi trông ngóng điều gì mi vương vấn điều gì người ta đâu có nhớ đến mi sao mi cứ chờ đợi sao mi cứ chờ rượu ký ức đi xa chẳng trở về ngày tháng đó đã chôn sâu trả lên nỗi nhớ u muội bởi yêu yêu người ta lắm đường xa vẫn cứ đông vui mà sao vẫn cứ cô đồng 海风。 Giờ tôi vì ai mà ai vì tôi tình tôi giờ đang ở đâu Từng sông vì nhau tại sao vì đâu tình yêu giờ đang chìm sâu Nhiều khi muốn dừng lại ở đó Mà sao vẫn yêu lại người đó Sao vậy chứ vẫn cứ trách bản thân Ok sao vậy chứ vẫn cứ yêu chẳng giận Được tình duyên sao lận đận Đến sự sơ cũng hai quận Ai vẫn sống trong vòng lật quẩn và lý trí Được yêu vì ai giờ đây có lẽ là một điều xa xỉ Vẫn yêu em là thế đấy vẫn mong em là thế đấy Giờ cho em có bên người ta hạnh phúc thì cứ yêu em là thế đấy Anh vẫn luôn cố chấp và yêu một quá mà sẽ mãi luôn như vậy Giữa màn đêm Làm vua của những nỗi buồn Tìm em ở đâu giữa bốn phương Người lạnh nhạt quá Lạnh đông như dưới chết tim anh làm sao tại sao vậy mi đã quên muộn phiền điều kỳ quặc nhất giờ đây là đâu và tôi là ai và ai là tôi hỡi em phải cố gắng yêu em hay đổi bình yên vì sao mình tôi cả đêm bài ly chẳng quên muộn phiền chẳng thể ngoài ai tìm em ở đâu giờ em ở đâu tình anh chìm sâu ở đâu hỡi em sao về mình